này là níu kéo gì, gì qua này níu chân khách hàng hả không không cái lượng níu chân khách hàng còn cái cái động tác khác nữa <laughs> thật ra nhìn bài này cũng khó biết đúng hay sai lắm mình phải hỏi là nhiều khách hàng ta chị ơi có vô bạn rồi đó ờ <laughs> chị có vô cái không chứ không không biết nói sao luôn giờ giờ tôi cầm đá thì nó có vô gì đâu nhưng mà vậy nó vô nè đó sao từ ngoài vô vô vô vô vô vô ừ rồi lóc cái mông ra vậy nè chính xác đó chỗ này cứng lên gồng vô cái tay đi du lịch thì người ta thích còn cái chân đi du lịch là sai ngầu chưa ngầu chưa gym nữ tâm kinh cực phẩm Zimmer thước tha đầy mạnh mẽ thấy em đuối rồi thì anh à, sẽ chỉ em vào một bài tập mông nó khá là quan trọng ở đây dạ, dạ. bữa nay chúng ta nâng tầm rồi bài này khá khó đó không biết em tập nổi ở đây không cái này cầm nó hơi nhạy cảm nha <laughs> nè hai cái hai cái tay em cầm đây nè hả không ừ. đó em cầm tựa vô đây em bước ra một tí nó nhớ bà đến clip chưa dạ nó bước ra xa xa một tí rồi xong em gập cái lưng xuống em gập gập gập gập gập gập gập cái lưng xuống ừ. đúng không gập cái lưng xuống rồi nó ra vị trí này xong em dùng cái chân em đạp mạnh lên em đẩy cái mông ra ừ. nhìn cái vị trí kết thúc nè ha à, là cái mông của em á sao này nó nó nó nó nó nó nó ép lại nó căng chứ đây là căng nè đó cái này dễ rồi cái này cứ tư thế đánh clip ok không gì cả nhưng mà cái đoạn lên đó nó sẽ có hơi lạ lên một hai ba hí ngoài nè lại vậy nè nhưng mà mình cho nó động tác rồi hiểu không ờ. này na nam học nhanh lắm bạn nam học nhanh lắm mà nữ được ngược xíu nhưng mà bài là bài của nữ không phải của nào đó xuống hui đó mình lóc cái mông luôn ok anh là tập phun cây á nhẹ quá không phê cầm ngay cái nấm luôn em à, đúng rồi đó cứ bước ra rồi nặng không cũng được rồi xuống rồi xuống nó hơi ờ, trùng cái chân quá em gì vậy nặng hả thôi giờ nhẹ nhẹ chứ tập cái đã vô đi chưa quen rồi ba ba chục rồi đi bước ra rồi cái chân thẳng thẳng á cái chân giống như đến clip vậy nãy ok rồi đúng rồi đó lên đó là ưỡn luôn ưỡn ừ rồi lúc cái mông lên vậy nè chính xác rồi đó ráng tập cho nó mượt đúng rồi nhưng mà chú ý nha đừng có làm con dây mà nó nó cao cao quá nó, hơi giống kêu mình mai chút hơi giống kêu mình mai chút đúng rồi ừ rồi rồi xuống đi cứ tập đi anh chỉnh đồ lại nè đó không đó cái vị trí này vị trí ghi nhớ rồi dứt đúng rồi gán lên em dứt lóc cái mông luôn đúng rồi đúng rồi dứt thấy vô không đó bài game á dứt đúng rồi gán mười cái dứt rồi dứt rồi dứt rồi dứt rồi ok rồi vô lên tại đi bước vô từ từ bước vô bước vô bước vô thả từ từ đó rồi buông dây ra rồi sáu chục em chơi được mà nhẹ té gì đâu nãy lạ chưa biết chơi rồi đó rồi bước ra từ từ bước ra bước ra càng xa càng ok nặng đúng không ok ráng đi anh phụ cho cần không rồi tập giống nãy coi rồi đấy nặng không nặng anh giảm giảm tạ rồi anh phụ dĩnh ok đó đó đó nè cái vị trí này thì ok không gì chỉnh nè nhưng mà lên lóc cái mông lại ừ em phải nhớ vị trí lóc mông nha khi chúng ta squat chúng ta không cần phải lóc ok nhưng mà khi mà chúng ta tập bài này chúng ta phải lóc lại đó nên cái này anh chú ý là cái điểm lóc mông của em có ra hay không thôi ok ok ok ok đúng rồi phải thở gì đó hồi nãy vô ừ rồi ừ sát ừ ừ ừ ừ rồi nổi nữa không hay nghỉ cái nữa nè nè ừ đúng rồi đó nhớ cái vị trí này trong cuộc đời ngạo nghễ thiên ngang rồi xong một bước vô từ từ thở ra ok yeah. yeah. rồi xong bonus cho bằng bonus cho một chút xíu oh, rồi đưa vô đây rồi quay ra kia quay quay quay quay quay quay quay luôn quay quay quay ừ đúng rồi Để em dứt cái dây này vô cái cái này giống bị chói này giống như là dây xích chó đó em <laughs> rồi xong rồi giờ quay phải quay quay đúng rồi chù già sao chù kia hả không chỉnh lại chứ <laughs> ba dịnh vô cây luôn nè rồi rồi từ từ như anh anh anh làm hơi bị ngược kìa a few moments later rồi đạp nha nặng hả nặng hay sao nặng nặng hả gì yếu xìu hả rồi nè đạp chứ không phải dứt đúng không nè nó tới đây nè ok rồi đạp ra đó ờ. đó đạp nhớ là động tác đạp hai cái tay vịnh xa xa ra rồi bước đứng xa xa ra vịnh đàng đàng hoàng vô ờ <laughs> cái này là níu kéo gì, gì qua này níu chân khách hàng hả không không tôi đừng níu chân khách hàng còn cái cái động tác khác nữa <laughs> đi rồi ok giữ chân khách hàng à đúng rồi dứt đó cái đoạn á cái đoạn đi vô đây nè tới đây được rồi xong cái đoạn đạp á là cái đoạn em đạp kích ra nè đó em đạp là dùng cái gót nè em đạp lên chứ không phải là em, em vuốt nó khác đó gắn giữ thăng bằng thôi không cái động tác ở đây nè nè là cái vị trí ở đây nè nó mới vô mông nè ok thấy không lưng em nó thẳng đây rồi cái chân em nó đang thẳng dày là tập cái cái má mông này dạ. nếu mà em không lên được tới đây á thì nó nó nó nó, chưa được cái đó tới đây à tới đây là giữ nè là được rồi ok xong mình dứt ra đó chỗ này cứng lên gồng vô nhớ điểm nha <laughs> rồi không sao rồi dứt đó rồi động tác này khó lắm chứ tụi nó tập tầm bảy ba mà đó khó lắm ha khó gì sao khó đúng rồi đó rồi đó chính xác đó ok thắng chưa được đẹp còn thắng chưa được thì thôi cũng được cãi nó từ từ luyện rồi rồi xong để tháo tháo tháo, tháo dây xích xích ra đổi chân vô đạp đi nắm đầu <laughs> thôi cái gì kỳ vậy chưa chưa chưa rồi chân này nó chưa quen nè dạ. rồi đạp đi cứ đạp bình thường vô đây đó rút ra đó được rồi đó em cứ thả ừ đó thả tới đây thôi vô tới đây nè vô thả đi vô tới đây thôi được rồi đó là đạp ra được rồi đó đó mỗi tay mỏi hả em gắn đạp vài cái đi anh quay góc trên đây cho em về em nhà em coi nè mấy camera này nó không quay được cái góc đó rồi dứt đi ờ ờ à vô ok cái chân ráng lên cao cao một xíu ok có bt nó dội dĩnh chân thì đúng hơn ok ok vô vô đó dứt vô dứt vô dứt vô dứt vô dứt ok rồi rồi gian ra đúng rồi thế em tập uh, xích ra ngoài xíu đừng cho tạ chạm đứng xích ra xíu ok nó cái thế em tập bữa hẩm trên ghế em bò em quỳ như con uh, em gian gian rồi đó nó sao vô bằng này rồi ok cái chân nè khi vô nó qua đây nè đó nó vẫn chạm tạ kìa không xích ra nữa nó xích ra nữa ok rồi đó vô là ở đây ở đây nó mới căng này ra nữa không rồi xong á dứt ra đó đó không đó vô nếu mà nặng thì nhẹ lại nặng nó còn cục rồi nặng thì gắn tập tới giờ anh anh anh, anh nói xã giao thôi giờ nó còn cục mà sao nhẹ được <laughs> rồi tập đi đỡ cho rồi nhấc đi rồi nhấc nè ok đứng thẳng ra đứng ờ, hơi hơi tức là đứng ờ, thẳng như nè em đứng nó hơi xéo ờ, nó, nó, nó hơi gấu à. với phần à, cái mông em đưa ra làm sao nhiều quá cái mông đưa làm sao anh mình... làm lại cho em coi nó hơi chu chu à, ok rồi không không nè không đừng có đừng có đưa ra sao chu chu thì nó thô cứ vậy thôi đúng không dạ. không cần phải đá cao lên vậy ờ. quan trọng là cái hông mình nè ờ. vô hơi cao rồi đó ừ biết cái tới đây thôi đó nó căng chỗ này được mình tập tập chỗ này dạ. không cần phải đưa chân quá cao đó đó đúng rồi đó rồi đó đó lên lại cái này vô này nha đó không tắm được không đó đó rồi đó ngầu rồi đó xong rồi đổi chân đá thôi thôi đổi chân để đây hồi nó mông nó bị lệch mông nó bị lệch rồi muốn đứng bên nào quay bên kia mới đá được đúng rồi thời hôm này có bt nó móc giò cho chứ không không mất móc luôn á chứ giỡn rồi nhất đi đó không không, không biết móc đó đi đúng rồi đó ok ok ok ok ok ok ok ok ok đủ chưa mệt rồi không rồi xong chưa hết xong rồi giờ đổi chân chưa hết còn nữa chỉ cho nhiều bài nhớ về ờ, coi lại video full HD không che đi rồi nãy đã ra đúng không giờ đứng đây nè đứng đây nè dít vô dít vô nãy đã ra đã ra không ngoài dính vô vô cơ bản rồi phía trong này nè trong này à, dính vô giống như chuyền cái banh vậy anh thấy cái banh đằng kia đúng không cảm giác đá bụp đá bụp đá bụp thì giờ mình cầm tạ mình dứt vô đó vậy thôi mình có tạ đi nó khác à rồi dứt vô đi xa nữa rồi khỏi khỏi dữ khỏi vĩnh té chết mẹ luôn á không mình qua đây đứng luôn nè đứng qua đây nè qua đứng qua tới đây đúng không à. đó <laughs> rồi rồi dứt đi không phải cái chân nó đừng có cong quá nó có cảm giác đây không <laughs> ừ phải do chỗ đó nha phải chỗ đó mới được chứ nhìn giống chuyền banh nhẹ nhàng quá rồi đó rồi đây nè xong rồi dứt vô đó giữ ở vị trí này đó xong mình thả ra đúng không xong rồi mình dứt vô là đang tập ở đây này nha ok cái bài này chỉ tập ở đây thôi ở trong cái phần cái cơ mà cơ tam giác này nè cái, cái dùng ngã ba mà đang tối đó đó cái bài này nhạy cảm nàng mỗi lần nam chỉ bài này ngại không chết luôn mới nói sao cho tao hiểu nó kẹp dưa hấu đó thật ra nhìn bài này cũng khó biết đúng hay sai lắm mình phải hỏi là nhiều khách hàng ta chị ơi có vô bạn rồi đó ờ chị có vô cái này không đó chứ không không biết nói sao luôn bây giờ tôi cầm đá thì nó có vô gì đâu nhưng mà chị nó vô nè đó quá mỏi à quá mỏi thả ra đổi chân rồi rồi dứt đi ok ra nó ra nó dày rồi vô đó ok ok rồi này chí này không nó vô là này, rồi rồi vô đó vô được chưa rồi rồi chương trình thực hành tới đây là hết cảm ơn các bạn đã theo dõi chương à, trình cái buổi tập cái buổi hướng dẫn tập khúc dưới múc phần 2 là những cái bài tập rất là khó thì uh, duy uh, hy vọng là các bạn theo dõi lại video để có thể có được cái hành trang cho mình để mình tập luyện những bài tập mà nó khó nhất mà nghĩ là rất là hiếm ai mà chỉ các bạn rồi uh, một lần nữa duy nguyễn và uh, bạn mua đồ xinh xắn ở đây xin gửi lời chào đến tất cả các bạn chúc các bạn giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha bye bye